phía đội khách Real Madrid cùng với đó là về trận đấu giữa Blackpool đối đầu với uh, à, Bromwich thì ở trong trận đấu này mình đã đưa ra hai má kèo đó là má kèo Bromwich trừ 0.5 cũng là má kèo tài 2.5 thì đã tạch má kèo 2.5 khi mà tỷ số chỉ là 2-0 nghiêng về phía Bromwich thì ngược lại chúng ta đã ăn được uh, mã Bromwich trừ 0.5 trong trận đấu này thì xin chúc mừng anh em nào mà đã ăn được hai mã kèo như ở trên video mình đã nói và cùng với đó là chúc mừng những anh em ở trong nhóm và cảm ơn anh em đã tin tưởng và đồng hành cùng mình trong thời gian qua còn đến với video nhận định hôm nay á, thì à, mình sẽ nhận định cho một trận đấu đó là trong khuôn khổ cúp C2 đó là trận đấu giữa Sevilla đối đầu với MU ở trong à, lượt trận lượt về của à, lượt tứ kết cúp C2 khi mà được uh, diễn ra lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 4 thì chúng ta có thể thấy uh, về phần đội hình dự kiến hai đội bóng đều sẽ sử dụng nhưng mà mình đội hình là 4231 ở trong trận đấu này về phần phía đội uh, chủ sân uh, Sevilla thì sẽ có hàng công cao nhất đó là nơi suy cùng với đó là ba tiền đạo trong trận đấu này đó là Torres, Rakitic cùng với là Okafor về phần sân của đội khách MU thì chúng ta có thể thấy là Martial cũng sẽ là thi đấu hàng công cao nhất trong cái trận đấu này và cùng với đó là sẽ có ba tiền vệ đó là Anthony Eriksen cùng với là San Sancho còn về phần vắng mặt mà không thể tham gia dự kiến trong trận đấu này anh em có thể thấy là về phần sân đội chủ nhà Sevilla lại dự kiến sẽ không có cầu thủ nào vắng mặt còn về phần sân của MU thì có khá là nhiều cầu thủ vắng mặt trong cái trận đấu này như là bị cấm thi đấu, chấn thương và có những cầu thủ nghi ngờ như là Rafford, Sabitet, uh, ờ, Tominay cùng với là Malaysia còn về thành tích thi đấu gần đây của hai đội bóng thì anh em cùng mình xem qua. Anh em có thể thấy là trong 10 trận đấu gần đây nhất của đội chủ nhà Sevilla thì đội bóng này có tới là 4 chiến thắng, 4 trận thua và trong đó có hai trận hòa. Thì hai trận hòa gần đây nhất của đội bóng này đó là trận hòa 2-2 trước ở ờ, lượt trận à, lượt đi uh, cúp C2 lượt trận ngày 14 tháng 4 khi mà đối đầu với MU cùng với đó là trận hòa hai đều trước uh, Senta khi mà thi đấu ở giải đấu La Liga vào lượt trận ngày 8 tháng 4 thì anh em cùng mình xem qua hai trận đấu này thì trận hòa hai đều ở trận lượt đi thì anh em có thể thấy là khi mà thi đấu ở trên sân nhà của MU thì đã được MU chấp với mức chấp là 1.5 trái và đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là hai đều. Và anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, MU đã ghi tới 4 à, bàn thắng khi mà có hai bàn thắng ở phút thứ 14 và 21 cùng với đó là có hai bàn thắng ở phút thứ 84 à, và 90 do công của Harry Maguire anh em có thể thấy ở trong trận đấu này thì à, đội chủ nhà MU cầm bóng 55% và đã có 12 lần sút trong khi đội khách à, Valencia à, xin lỗi em là Sevilla thì đã cầm bóng 45% và có 13 lần sút nhưng mà không ghi được một bàn thắng nào cả và cùng với đó anh em có thể thấy ở trong trận đấu này có lên tới 12 góc và 8 thẻ vàng được đưa ra thì khi mà hai thằng này đối đầu với nhau thì anh em có thể đi mã tài góc cùng với là tài thẻ là một ma kèo sáng đó và đáng để đầu tư khi mà à, hai thằng này thi đấu với nhau thì còn về trận hòa hai đều trước à, Senta thì anh em có thể thấy ở trong trận đấu này là Sevilla là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.25 và đã để thua kèo châu Á khi mà có tỷ số là hai đều cùng với đó anh em cùng mình xem qua khi mà trong trận đấu này đội chủ nhà cầm bóng à, chỉ có 30% nhưng mà đã ghi được hai bàn thắng còn về đội khách cầm bóng lên tới 72 à 70 phần trăm thì cũng chỉ ghi được có hai bàn thắng vào lưới của đội chủ nhà Sevilla mà thôi anh em có thể thấy ở trong trận đấu này có tới 11 phạt góc cùng với đó là hai hai thẻ hai thẻ vàng cùng và 8 thẻ đỏ à, xin lỗi anh em là 8 thẻ vàng cùng là hai thẻ đỏ và còn trận đấu uh, khi mà Sevilla thắng uh, à, 2-0 trước Valencia thì anh em có thể xem qua khi mà trận đấu này Valencia là đội chủ nhà đưa ra mức chấp là 0.5 và để thua kèo châu Á khi mà Sevilla thắng uh, với tỷ số là 0-2 anh em có thể xem qua khi mà trận đấu này có lên tới uh, là 8 góc cùng với là 4 thẻ vàng và một thẻ đỏ trong 3 trận đấu mà mình vừa đưa ra cho anh em xem thì uh, Sevilla là một đội cày thẻ, thẻ vàng rất là ác khi mà trận đấu nào cũng là uh, thắng kiểu thẻ hết còn về phần sân đội uh, khách MU thì anh em có thể thấy trong khoảng 10 trận đấu gần đây nhất đội bóng này có một trận thua hai trận hòa và 7 trận thắng thì anh em của mình xem qua trận thắng gần đây nhất của MU khi mà thi đấu với Nottingham Forest ở lượt trận uh, ngày 16 tháng 4 vừa rồi thì anh em có thể thấy là Nottingham Forest đã được chấp với mức chấp là 0.75 và thua kèo châu Á khi mà MU thắng với tỷ số là 2-0. Cùng với đó anh em thấy ở trong trận đấu này là MU cầm bóng lên tới 68% và có tới 22 cú sút và có hai bàn thắng được ghi cùng với đó là đội chủ nhà Nottingham Forest là có 32% cầm bóng nhưng mà chỉ có 6 cú sút và không bàn thắng nào được ghi hết anh em có thể thấy ở đây là trong trận đấu này thì có lên tới là 13 phạt góc cùng với là 4 thẻ vàng và tất cả những thông số kể trên anh em có thể thấy là đều nghiêng về phía đội khách MU hết còn về một số trận đấu khác như trận đấu uh, à, MU thắng uh, à, 2-0 trước uh, Everton thì anh em xem ở trong đây thì uh, MU đưa ra mức chấp là một trái hoa và đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-0. Cùng với đó ở đây à, đội chủ nhà MU cầm bóng lên tới 64% khi mà đội khách chỉ có 36% và tung ra 15 cú sút. Và trong trận đấu này thì có 10 à, 14 phạt góc được đưa ra và không có thẻ vàng hay là thẻ đỏ nào được rút ra trong trận đấu này hết thì anh em cùng mình xem qua cái mà thành tích thi đấu khi mà thi đấu trên sân nhà và sân gách của hai đội bóng thì có thể thấy về phần à, sân đội chủ nhà Sevilla thì anh em thấy là trong uh, à, 4 trận đấu gần đây nhất đội bóng này có hai chiến thắng một trận thua và một trận hòa còn về phần sân đội khách em thì cũng đang có cho mình là hai chiến thắng một trận thua thì những mà những trận đấu mà thi đấu ở trên sân nhà của mình thì uh, à, Sevilla đều ghi được ít nhất là hai bàn thắng còn về phần sân MU thì cũng sẽ ghi được ít nhất một một bàn thắng vào lưới của đối thủ khi mà thi đấu ở vị trí là sân khách thì anh em cùng mình xem qua thành tích thi đấu uh, khi mà hai đội bóng này chạm trán với nhau thì anh em có thể thấy là trong uh, à, 4 trận đấu gần đây nhất thì uh, hai đội bóng này chạm trán thì đều có hai chiến thắng cho Sevilla và có hai trận hòa thì một trận uh, Sevilla thắng là ở lượt trận ngày 17 tháng 8 năm 2020 và hai trận thứ hai là trận uh, Sevilla thắng ở lượt trận ngày 14 tháng 3 năm 2018 thì anh em cùng mình xem qua hai trận đấu này khi mà trận đấu giữa Sevilla thắng uh, à, 2-1 thì trong trận đấu này Sevilla được uh, MU chấp 0.25 và đã thắng kèo châu Á khi mà tỷ số là 2-1 cùng với đó ở trong uh, trận đấu này thì MU đã sút lên tới 20 lần và Sevilla chỉ sút được 9 lần nhưng mà lại thắng với tỷ số cách biệt là một trái cùng với đó trận à, Sevilla thắng khi mà thi đấu ở vị trí là đội khách anh em có thể thấy ở đây là trong trận đấu này Emu à, chỉ sút được một bàn thắng vào lưới của Sevilla ở phút thứ 84 cùng với đó ở trong trận đấu này thì Sevilla có khá là nhiều thẻ được rút ra khi mà có tới 4 thẻ khi mà bên phía phần sân Emu lại chỉ có một thẻ mà thôi và có 8 phần góc được đưa ra trong trận đấu này còn một trận hòa không không thì anh em có thể xem qua cùng mình ở đây. Ở trong trận đấu này, đội chủ nhà Sevilla cầm bóng khá là nhiều khi mà cầm bóng lên tới 56% và có tung ra 25 cú sút. Còn về phần sân đội khách MU thì có 44% là cầm bóng và có 6 cú sút nhưng mà lại ghi được uh, à, xin lỗi là anh em là hai đội bóng này không ghi được một bàn thắng nào hết. Còn về phần uh, thẻ và góc thì anh em có thể thấy là đây là có hai thẻ vàng được rút ra trong trận đấu này và có tới 16 à, góc được à, đá trong trận đấu à, khi mà tỷ số là không đều này thì với những cái thông tin mà mình đã đưa ra cho anh em xem ở trên thì liệu rằng ở trong cái trận đấu này thì kèo nhà cái đưa ra sẽ là bao nhiêu thì anh em cùng mình xem qua ở đây như anh em có thể thấy đây là trong trận đấu này giữa MU đối đầu với Sevilla thì trong trận đấu này MU đưa ra mức chấp là 0.5, bỏ 1 vào MU sẽ ăn được 0.91, cùng với đó là bỏ 1 vào Sevilla sẽ ăn được 0.84. Còn kèo tài xỉu thì đang được niêm yết ở mức 2.5. Thì khi mà bỏ 1 vào kèo tài sẽ ăn được 0.89, cùng với đó là bỏ 1 vào kèo xỉu thì sẽ ăn được 0.99 à, và anh em có thể thấy ở trên trang đang có một số kèo khác sớm như là kèo à, tài xỉu hiệp 1 một x 2 tài xỉu tỷ số chính xác tỷ số chính xác hiệp 1 cùng với đó là sẽ có một số kèo khác như là tổng số bàn thắng cả hai đội ghi bàn và kèo góc kèo thẻ cực xin thì những cái kèo đó thì phải gần đến giờ bóng lăn thì nhà cái mới đưa ra những kèo đó cho anh em có thể tham gia và chơi và anh em nào mà đang chơi qua thầu có cỏ để mà mất tiền like tiền phí cùng với đó là không chơi được những cái mã kèo mà mình vừa nêu ở trên ấy, thì anh em có thể liên hệ cho mình để mình có thể đưa cho anh em một trang chơi uy tín cùng với là những mã kèo ngon ăn và chắc ăn để em có thể tham khảo và đầu tư bởi vì khi anh em mà chơi qua thầu qua cò thì thứ nhất anh em phải phô kèo rất là sớm khi mà chưa có những cái thông tin chính xác về cái trận đấu được diễn ra và anh em chơi qua thầu qua cò thì anh em vô thì anh em sẽ mất tiền like tiền phí như ở đây anh em có thể thấy khi mà bỏ một vào Sevilla thì sẽ ăn được 0.84 nhưng mà khi mà qua thầu vào cỏ thì có lẽ là chỉ ăn được 0.75 0.70 mà thôi như vậy rất là thiệt thòi cho anh em nên mình khuyến khích anh em là mà muốn chơi một cái trang chơi uy tín hoặc là chơi những cái má kèo cược thì anh em có thể liên hệ cho mình để mình đưa cho anh em một trang chơi và những cái má kèo ngon ăn để anh em có thể đầu tư thì uh, như cái thông tin mà mình đưa ra như vậy thì những cái má kèo nào sẽ là má kèo ngon ăn và chắc ăn để em có thể tham khảo và đầu tư thì thứ nhất ở trong trận đấu này mình sẽ đưa ra là má kèo Sevilla được chấp 0.5 bỏ một thì sẽ ăn được 0.4 và cùng với đó là kèo tài xỉu được niêm yết ở mức 2.5 thì mình sẽ hướng cho em tới là kèo tài bỏ một ăn 0.8 khi mà ở trong cái trận đấu này thì cả hai đội đều có cái khả năng uh, thi đấu và tấn công uh, mạnh mẽ và đáng gờm trong khi hàng thủ của họ đang gặp à, phải rất là nhiều thách thức ở trong trận đấu này như những cái thông tin mà mình đưa ra cho anh em xem ấy, thì à, Sevilla đã liên tục ghi được hai bàn thắng một trận trong à, tổng số 4 lần à, ra sân gần đây nhất của đội bóng này còn về phần sân của MU thì cũng tương tự là như vậy đội bóng đây, MU cũng đã ghi được ít nhất là hai bàn thắng trong à, 3 trận đấu gần đây nhất của MU và khi mà tỷ lệ tài xỉu được niêm yết ở mức là 2.5 là một kèo ngon mà nhà cái đã đưa ra cho em có thể tham gia và đầu tư ở trong trận đấu này cho nên mình hướng đến cái kèo tài 2.5 để em có thể tham khảo và tham gia vào đầu tư ở trong kèo này và đây là những cái má nhận định sớm của mình về trận đấu trước khoảng 15 tiếng có thể những cái thông tin mà mình đưa ra cho anh em tham khảo là chưa chính xác cùng với đó là mình không khuyến khích anh em đầu tư theo cái má kèo mà mình đưa ra cho ở trên video bởi vì những cái má kèo này mình đưa sớm nên những cái thông tin của mình đưa ra có được và có thể là chưa chính xác còn những cái mã kèo ngon ăn và chắc ăn nhất ấy, thì anh em phải liên hệ cho mình qua zalo cũng với là tele a còng dũng xoay kèo bởi vì khi mà mình đưa ra những mã kèo ngon ăn và chắc ăn ấy, thì cái lúc đó là mình đã có những cái thông tin chính xác về trận đấu trước trận khi mà trận đấu được diễn ra từ 10 đến 15 phút thì khi đó những cái thông tin mà mình có được mới có thể là chính xác và chuẩn xác nhất để đưa ra những cái mã kèo chắc ăn cho em tham gia được con ở trên này trên video anh em đang xem thì là chỉ khuyến khích anh em có thể xem để tham khảo mà thôi chứ không khuyến khích anh em đầu tư theo cái mã kèo mà mình đưa ra ở trên video và video nhận định ngày hôm nay của mình cũng xin phép tới đây thôi chúc anh em may mắn và hẹn gặp lại anh em vào các video tiếp theo của mình trên kênh Dũng Xoay Kèo